cần bán đất khu dân cư Kiều Đàm, tọa lạc tại hẻm 793 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Lô đất có diện tích ngang 4 m dài 19 m. Tương lai là hai mặt tiền đường, được xây dựng tự do và xây phun diện tích. Đường rộng 6 m, xe hơi vào tận nơi. Vị trí đất ở hướng nam. Khu dân cư an ninh, yên tĩnh, mật độ dân trí cao, ngay trung tâm quận 7, chỉ cách lót te khu đô thị Him Lam, quận 4, quận 5, Phú Mỹ Hưng chỉ từ 2 đến 5 phút di chuyển. Xung quanh là những cụm chung cư cao cấp như Sunrise City, Him Lam Riverside, Florida, ngoài ra còn gần nhiều trường đại học như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, RMIT. Trường Đại học Quốc tế Việt Úc, chuỗi hệ thống những ngân hàng. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Giá bán chỉ 8 tỷ 200 triệu. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.